nhiều người hao tâm tổn trí để nỗ lực phấn đấu, theo đuổi địa vị, vật chất cả đời, để rồi khi nhắm mắt xuôi tay mới nhận ra tất cả đều vô nghĩa. Trong cuộc đời có lẽ ai cũng từng trải qua nhiều giấc mơ và hầu hết cũng đều tỉnh dậy từ những giấc mơ nhưng lại không thể thức dậy khỏi chính giấc mơ cuộc đời này. Có thể kể đến một số giấc mơ nổi tiếng trong lịch sử văn học Trung Quốc, ví như như giấc mộng Hoàng Lương, giấc mộng Nam Kha Kỳ Thực. Cuộc sống trên thế gian này cũng giống như một giấc mộng hoàng lương vậy, mọi sự nỗ lực theo đuổi trong giấc mơ đều trở nên vô nghĩa sau khi chúng ta bừng tỉnh. Giấc mộng hoàng lương Trong tiểu thuyết truyền kỳ đời đường, có tác phẩm thẩm trung ký của thẩm ký tế, nội dung đại khái như sau. Chàng trai trẻ nước sinh, trên đường đi qua Hàm Đan, dừng nghỉ chân trong một quán trọ, một đạo sĩ tên là Lã Ông cũng ở trong quán trọ này. Khi trò chuyện với Lã Ông, Lưu Sinh đã nhiều lần phàn nàn về tình cảnh nghèo khó của mình. Là ông lấy trong gói hành lý ra một cái gối và nói với Lưu Sinh. Ngươi gối đầu ngủ trên chiếc gối này là có thể có được vinh hoa phú quý. Lúc này, người chủ quán trọ đang nấu hoàng lương, còn gọi là kê vàng, còn lâu mới tới giờ ăn cơm. Lưu Sinh bèn gối lên cái gối này, ngủ một giấc. Không ngờ vừa ngủ thiếp đi, liền có một giấc mộng. Trong giấc mơ của mình, anh ta kết hôn với một tiểu thư quý phái và xinh đẹp ở phủ Thanh Hà thôi, cuộc sống xa hoa, vô cùng danh giá. Năm thứ hai, anh ta lại đỗ tiến sĩ, sau đó dần dần được thăng quan tiến chức, làm đến chức tiết độ sử, ngụ sử đại phu, còn làm 10 năm chức tể tướng, sau đó được phong làm yên quốc công. Anh có 5 người con trai đều lấy vợ thuộc dòng dõi danh gia vọng tộc, hơn nữa tất cả cũng đều làm quan. Anh ta có mười mấy cháu trai, tất cả đều thông minh hơn người, Đúng là con cháu đầy đàn, phúc lộc vạn toàn. Anh ta sống đến hơn 80 tuổi mới chết. Anh tỉnh dậy ngay khi giấc mơ kết thúc. Lúc này, anh mới nhận ra đó chỉ là một giấc mơ, nồi kê vàng mà chủ quán nấu vẫn chưa chín. Lạ ông vẫn ngồi bên cạnh, thản nhiên nói với Lưu Sinh. Mọi vui vẻ của cuộc đời cũng chỉ có thể đến vậy mà thôi. Lưu Sinh thất thần thất vọng một lúc rồi mới cảm ơn lạ ông. Bây giờ tôi đã hoàn toàn hiểu được gốc rễ của vinh hoa nhục nhã, lĩnh hội được vận mệnh giàu nghèo, đạo lý được và mất, cũng như tình cảnh giữa sự sống và cái chết. Ngài đã dùng giấc mơ này để tiết chế những ham muốn ích kỷ của tôi. Cảm ơn Ngài đã khai sáng. Mã Chí Viễn thời nhà Nguyên và Tô Hán Anh thời nhà Minh đã dựa trên câu chuyện này, thay đổi một vài tình tiết, lần lượt viết nên vở tạp kịch Hoàng Lương Mộng. Thang Hiền Tổ thời nhà Minh cũng cải biên và viết nên vở tạp kịch Hàm Đan Ký, Bồ Tùng Linh thời nhà Thanh còn phát triển thêm cốt truyện, viết nên tác phẩm Tục Hoàng Lương. Thành ngữ giấc mộng Hoàng Lương chính là bắt nguồn từ câu chuyện trên. Giấc mộng Hoàng Lương có nghĩa là một giấc mơ không có thật, còn được gọi là Hoàng Lương Mỹ Mộng, Hoàng Lương Mộng hay Hàm Đan Mộng. Nó có ý nghĩa tương tự giống như giấc mộng Nam Kha, nhưng thường được sử dụng nhiều với hàm ý mỉa mai, châm biếm. Thành ngữ này ban đầu được dùng để chỉ vinh quang ô nhục, được mất của một người trên thế gian chẳng qua chỉ là giấc mộng hư ảo, thật ra đây cũng chính là là ông muốn khai sáng cho nữ sinh. Về sau, với sự phát triển của xã hội, con người ngày càng không thể hiểu được chủ ý của thần Phật, đem ý nghĩa của câu thành ngữ để ví von cho một giấc mơ không thể thực hiện được. Giấc mộng hoàng lương giống như một giấc mơ của cuộc đời, cuối cùng nó chỉ là một giấc mơ hão huyền, không có thật. Vậy ý nghĩa thực sự của cuộc sống là ở đâu? Có lẽ từ bỏ theo đuổi những thứ không thực tế trong giấc mơ, chúng ta mới có thể tìm ra câu trả lời. Giấc mộng Nam Kha Giấc mộng Nam Kha ẩn dụ về sự được mất vô thường, đời người như một giấc mơ. Câu chuyện bắt nguồn từ Nam Kha Thái thủ truyền của Lý Công Tá vào thời nhà đường. Tương truyền, thời nhà đường có một người tên là Thuần Vu Phần. Một lần nọ ông ta nằm nghỉ dưới gốc cây hòe trong sân, không ngờ cứ thế mà ngủ quên mất. Trong giấc mơ, ông ta thấy vua nước Hoài An sai người đến đón ông về Hoài An, sau đó gả công chúa mà mình hết mực yêu quý cho ông, lại còn cử ông làm thái thú quận Nam Kha. Trong thời gian này, thuần phu phần cai quản Nam Kha rất tốt, được nhà vua khen ngợi. Năm người con trai của ông đều được phong tước vị, hai người con gái cũng được gả cho các vương hầu, hoàng tử, vì vậy ông có địa vị rất cao ở Hoài An. Sau đó, khi nước Đàn La tấn công quận Nam Kha, quân của thuần Vu phần bị thua, sau đó vợ ông qua đời vì bệnh hiểm nghèo. Tất cả những bất hạnh này khiến thuần Vu phần không muốn sống ở quận Nam Kha nữa, vì vậy ông đã trở về Kinh Thành. Tuy nhiên, ở Kinh Thành có người nói xấu thuần Vu phần với nhà vua, nhà vua chẳng kiểm chứng rõ đầu đuôi, liền bắt con của ông lại và đuổi ông về quê cũ. Ngay khi rời khỏi nước Hoài An, thuần Vu phần thức dậy và nhận ra rằng đó chỉ là một giấc mơ. Chẳng bao lâu, Tuần Vu Phần phát hiện ra rằng có một cái tổ kiến dưới gốc cây hoài trong sân. Trong tổ kiến có thành trì cung điện được dựng lên từ bùn đất, lúc này ông mới bàng hoàng tỉnh ngộ. Nước Hoài An mà mình thấy trong mộng chính là cái tổ kiến này. Còn cành cao nhất của cây hoài có thể là quận Nam Kha nơi ông từng làm thái thú. Thuần Vu Phần nghĩ đến mọi thứ về Nam Kha trong giấc mơ và cảm thấy thế giới này rất vô thường, cái gọi là công danh phú quý có thể dễ dàng biến mất, vì vậy cuối cùng ông ta đã quy ẩn, tu theo đạo gia. Có một người tu luyện nhìn thấu cái hư ảo của thế gian kia, nên đã hữu ý sáng tác một bài hát có tên Tỉnh Mộng gửi đến con người thế gian. Luân hồi chuyển thế mấy ngàn năm. Đến đến đi đi tại cớ gì? Công danh lợi lộc nào giữ mãi? Thế đạo hương suy định bởi trời. Sinh mệnh vốn là tiên thiên thượng. Thành bại trong đời mây khói bay. Thị phi vốn là ân oán trước. Đắc phát tỉnh mộng về cố hương tiếp theo, tâm linh cuộc sống xin gửi đến bạn câu chuyện. Những giấc mơ tiên đoán vượt không gian thời gian Nếu nói rằng giấc mơ có thể báo trước chuyện sống chết và tương lai, thì những người đã chịu ảnh hưởng của nền giáo dục khoa học hiện đại rất có thể sẽ không tin điều đó. Nếu nói rằng sống chết có số, vốn đã được thần Phật định sẵn từ trước, vậy thì những người vô thần chắc chắn sẽ phản đối đến cùng. Những giấc mơ tiên đoán có thể giúp con người vượt thời gian không gian và thấy trước tương lai. Điều kỳ lạ là người ta dù biết trước về cái chết qua giấc mơ của mình, nhưng họ lại không thể tránh được bi kịch đó. Các nhà khoa học cũng không thể giải thích hiện tượng kỳ lạ này của giấc mơ tiên đoán. Trên thực tế, xưa nay những chuyện kỳ lạ như vậy xảy ra ở trên thế giới không phải là hiếm thấy, chỉ là đến tận bây giờ con người trên thế gian vẫn không hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Tô Đông Pha mơ thấy kiếp trước và cuộc gặp gỡ ba người bạn. Tháng 4 năm Nguyên Phong thứ bảy, trước khi Tô Thức hay Tô Đông Pha Đến Quân Châu, thì Vân Am Hòa Thượng đã mơ thấy mình với Tô Triệt cùng Thông Hòa Thượng của Chùa Thánh Thọ rời khỏi thành phố đi nghinh đón ngũ giới Hòa Thượng. Sau khi thức dậy thì cảm thấy rất kỳ lạ, thế là đã kể lại giấc mơ này cho Tô Triệt nghe. Tô Triệt còn chưa nói lời nào, thì Thông Hòa Thượng cũng đã đến, Tô Triệt nói với ông rằng Vừa nãy Tô đang cùng Vân Am nói về giấc mơ, ông cũng muốn kể về giấc mơ phải không? Thông Hòa Thượng nói đêm qua tôi mơ thấy cả ba chúng ta cùng đi nghênh đón ngũ giới hòa thượng. Tô Triệt nghe vậy cười nói. Trên thế giới thực sự có chuyện ba người cùng mơ thấy một giấc mơ, thật là điều kỳ lạ. Chẳng mấy chốc thì bức thư của Tô Đông Pha được gửi đến, trong thư viết rằng ông đã đến Phụng Tân và sẽ sớm có thể gặp gỡ mọi người. Ba người đọc xong cảm thấy rất vui nên đã vội đi hơn 20 dặm đường ra ngoại thành đến Kiến Sơn để chờ Tô Đông Pha. Sau khi Tô Đông Pha đến nơi, thì mọi người liền kể về chuyện họ đã cùng mơ thấy chung một giấc mơ. Tô Đông Pha dường như cũng đang suy nghĩ về điều gì đó nói. Lúc tôi mới 8-9 tuổi, cũng đã từng mơ về tiền kiếp mình là một tăng nhân, sống ở đâu đó trong vùng thiểm hữu, thiểm Tây ngày nay. Và khi mẹ tôi mang thai, cũng đã từng mơ thấy một tăng nhân đến nhà tá túc, phong thái của tăng nhân hết sức thanh tú nho nhã và bị mù một mắt. Vân Am kinh ngạc kêu lên, ngũ giới hòa thượng chính là người thiểm hữu, bị mù một mắt, lúc về già có đi du ngoạn đến Cao An và qua đời tại Đại Ngu. Mọi người tính toán thấy chuyện này đã trôi qua 50 năm rồi, còn Tô Đông Pha bây giờ cũng vừa hay được 49 tuổi. Xét theo thời gian, địa điểm và giấc mơ giống nhau của ba người, thì Tô Đông Pha chính là ngũ giới hòa thượng chuyển thế là điều không thể bàn cãi. Sau đó Tô Đông Pha đã viết thư cho Vân Am. Ngũ giới hòa thượng không sợ bị chê cười mà lại xuất hiện, thật là buồn cười. Nhưng nếu đó đã là một cơ duyên Phật Pháp, vậy tôi sẽ cố gắng rèn luyện thêm, hy vọng rằng tương lai tôi có thể trở về nơi bắt đầu, như thế thì vinh dự quá lớn rồi. Tô Đông Pha luôn thích mặc y phục thầy tu, đây cũng có thể là do nhân duyên tiền kiếp đưa đẩy. Tống Chiết Tông từng hỏi nội thị Trần Diễn rằng, lúc không phải thượng triều Tô Đông Pha mặc quần áo gì? Trần Diễn đáp, đó là tăng y. Lúc Tô Đông Pha ở Hàng Châu, Ông đã từng cùng người bạn là Tham Liêu đi du ngoạn đến chùa Thọ Tinh ở rìa Hồ Tây. Sau khi Tô Đông Pha nhìn xung quanh, đã nói với Tham Liêu rằng Bình thường tôi chưa bao giờ đến nơi này, nhưng cảnh tượng trước mắt dường như tôi đã từng thấy qua trước đây, từ đây đến thiên đường, còn cách 92 bậc thang. Sau khi sai người đến số bậc thang, thì quả nhiên là đúng như ông đã nói. Tô Đông Pha nói với Tham Liêu rằng, tiền kiếp tôi là một tăng nhân trên núi và từng ở trong ngôi chùa này, sau đó, Tô Đông Pha thường vào trong ngôi chùa này để ngủ trưa. Lincoln mơ thấy cái chết của mình. Tổng thống thứ 16 của Hoa Kỳ, Abraham Lincoln, 1809-1865, rất được người dân Mỹ tôn kính. Những phát biểu ông từng nói trong đời, những đoạn đường mà ông đã đi qua, cũng như những thành tựu trong cuộc sống và nhân cách đặc biệt của ông đều khiến cho người ta thán phục kính nể. Ngoài ra, Giấc mơ mà ông nhìn thấy cái chết của mình cũng vượt ra ngoài sự hiểu biết về tri thức của con người bình thường. Lincoln bị ám sát vào ngày 4 tháng 4 năm 1865. Trước vụ sát hại này, ông từng có một giấc mơ báo trước những sự kiện xảy ra sau đó. Giấc mơ này vượt trên cả sự hiểu biết bình thường, nó vượt ra cả ngoài thời gian và không gian của nhân loại, nó cũng khiến cho người ta phải sốc giống như cái chết của ông vậy. Hai hoặc ba ngày trước khi vụ ám sát xảy ra, Lincoln đã từng nói với một vài người thân cận nhất về cơn ác mộng của mình. Trong một khu vực rất yên tĩnh, tôi đã nghe thấy tiếng khóc nấc của nhiều người trong giấc mơ, họ khóc vô cùng buồn thảm. Tôi nghĩ, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Thế là tôi đi ra khỏi phòng của mình, cuối cùng tôi bước vào một ngôi nhà. Trong nhà bay một chiếc cáng, trên chiếc cáng đó là một thi thể, xung quanh đó có một nhóm người tụ tập và họ đã đứng đó khóc. Ai chết trong Nhà Trắng vậy? Tôi hỏi một người lính, anh ta trả lời rằng Tổng thống đã bị ám sát. Một vài ngày sau đó, cơn ác mộng của Lincoln đã trở thành sự thực. Lincoln bị ám sát và qua đời trong một nhà hát. Giấc mơ của Lincoln thành giấc mơ thực. Trên thực tế, đó là một giấc mơ tiên đoán vượt khỏi thời gian và không gian. Rõ ràng lúc đó Lincoln đã vượt qua khoảng cách giữa thời gian và không gian, bước vào tương lai và nhìn thấy chính mình sau này, nhưng ông cũng không thể tránh được thảm kịch. Đây không phải đã chứng minh cho việc sống chết có số, thần Phật trên cao sớm đã an bài rồi sao? Mark Twain nhìn thấy cái chết của em trai mình. Cùng thời với Lincoln, nhà văn nổi tiếng người Mỹ Mark Twain cũng từng có giấc mơ tiên tri và nhân vật chính trong đó là người em trai của ông. Năm 1858, Mark Twain và em trai Henry của mình cùng làm thủy thủ của tàu Pennsylvania trên sông Mississippi. Vào một đêm tháng 5 năm đó, Mark Twain đã mơ thấy cái chết của em trai mình. Mark Twain kể rằng trong giấc mơ, tôi đã nhìn thấy thi thể của em trai được đặt trong một chiếc quan tài bằng chỉ. Em ấy mặc bộ âu phục của tôi, trên ngực đặt một bó hoa tường vi trắng và có một bông hồng đỏ ở ngay giữa bó hoa. Sự việc xảy ra hai tuần sau đó đã ứng với giấc mơ của Mark Twain. Lò hơi của tàu Pennsylvania nơi họ đang làm việc đã nổ tung, Lúc ấy Henry đang ở ngay tại đó đã hít phải rất nhiều hơi nước nóng nên phổi đã bị bỏng nặng, anh qua đời sau 6 ngày điều trị. Sau khi Henry mất, quan tài vốn dĩ phải làm bằng gỗ thông, nhưng những người giàu ở địa phương đã gây quỹ để mua một chiếc quan tài làm bằng chỉ cho anh. Henry nằm trong quan tài được mặc bộ âu phục của Mark Twain. Và khi một người phụ nữ đến viếng, đã đặt một bó hoa tường vi trắng lên ngực của Henry, chính giữa bó hoa ấy là một bông hồng đỏ, Cảnh tượng thực tế này hoàn toàn giống hệt với giấc mơ tiên đoán của Mark Twain. Mark Twain và Lincoln là những người Mỹ nổi tiếng đương thời. Thời gian họ có những giấc mơ tiên đoán cũng không cách nhau xa lắm, chỉ cách nhau khoảng 2 năm mà thôi và cách ngày nay hơn 150 năm. Vì sao Mark Twain lại mơ thấy cái chết của em trai mình và đã chứng kiến được chính xác cảnh tượng tương lai? Điều này cũng giống như giấc mơ tiên đoán của Lincoln vậy, tất cả đều khiến người ta sửng sốt và cực kỳ khó hiểu. Sau nhiều năm trôi qua, các nhà khoa học trên thế giới vẫn không thể nghiên cứu ra nguyên nhân của những hiện tượng kỳ lạ về giấc mơ tiên đoán hay bất kỳ điều gì về thời gian và không gian ẩn chứa trong đó. Giấc mơ tiên đoán khiến con người vượt qua thời gian và không gian nhìn trước được tương lai và kết quả đã khiến người ta kinh ngạc. Từ Tô Đông Pha của phương Đông đến Lincoln và Mark Twain của phương Tây, những giấc mơ tiên tri đã xuất hiện ở khắp thời xưa nay và từ Đông sang Tây, Đáng ngạc nhiên hơn là tuy rằng người ta đã nhìn thấy cái chết của mình trong giấc mơ, nhưng cũng không thể nào tránh được những thảm kịch sẽ xảy ra. Các nhà khoa học cũng không cách nào nghiên cứu để xác định ra được nguyên nhân của những hiện tượng kỳ lạ về giấc mơ tiên đoán hay bất kỳ điều gì về thời gian và không gian ẩn chứa trong đó. Cái gọi là cái nhìn toàn diện của nhân loại thực sự rất hạn chế. Thời gian và không gian tồn tại trong vũ trụ, liệu có chắc rằng chỉ có sự tồn tại của nhân loại hay không?